Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ bạn Nguyễn Văn Nam. Bạn hỏi rằng, Kính thưa Thầy, con học Phật được biết khi ta chết, thân tứ đại tan rã, nhưng tại sao trong kinh này nói về các cực hình trong địa ngục vô gián, vẫn thấy những hình phạt ở trên thân xác? Ví dụ như một người chịu tội, tự thấy thân thể của mình nằm đầy khắp chiếc giường đó, vân vân quỷ dạ xoa, răng miệng như gươm, quăng ném tội nhân, nấu đồng, chảy ra rồi rót vào miệng, lấy sắc nóng, trói vào người, vân vân. Thưa Thầy, liệu hai việc này có mâu thuẫn với nhau không ạ? À? Mong Thầy giải thích cho chúng con được rõ. Con xin cảm ơn Thầy. Bạn Nguyễn Văn Nam, bạn ấy thắc mắc là con người chúng ta khi sống là cái thân tứ đại, chết rồi thì tứ đại này tan rã đi, Vậy tại sao mà trong kinh lại nói rằng là có những chúng sinh ở trong địa ngục chịu tội khổ, à, thân thể bị bị tra tấn, rồi bị nấu đồng, bị nhiều thứ, à, rùi đâm, rồi là cắt lưỡi vân vân. Thì bạn bảo thế này, lúc ấy làm gì còn cái thân nữa mà lại bị thế? Thì bạn thấy nó mâu thuẫn, nghe không? Thì Thầy xin thưa với bạn Nguyễn Văn Nam thế này, quả thật cái thân con người chúng ta khi sống ở trên dương thế nó được cấu tạo bằng tứ đại gọi là vật chất thô đất nước gió lửa này là vật chất thô nhưng mà còn cái phần tâm linh ấy, thì nó vi tế lắm ta không nhìn thấy được nghe ta không nhìn thấy còn nói chúng ta thì triết học bây giờ họ chia ra làm vật chất và tinh thần phân ra làm hai cái thân của chúng ta và phần tinh thần nó tách ra làm hai nghe không? thế nhưng mà theo như thầy ấy, và nhất là kinh điển mà đại thừa thì thấy rất rõ cái phân ra như vậy cũng chỉ là mang tính chất tạm thời và tương đối thôi để cho chúng ta dễ hiểu chứ còn nói phân ra vật chất với tinh thần cũng chưa phải là đúng hoàn toàn đâu chưa phải đúng đâu thưa đại chúng đó. chưa phải đúng mà nó thực sự nó là không hai vật chất và tinh thần nó cũng là không hai cho nên trong bài Kinh Bát Nhã mới dạy thế nào? Sắc tức thị là không, không tức thị là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thọ cũng là không, không cũng là thọ. Cái nào cũng quy về không, vậy thì sắc cũng tức là thọ, sắc cũng là tưởng, tưởng cũng là sắc được. Đại chúng hiểu không? Cái gì cũng là không mà, quy về không thế thì cái này nó có thể là cái kia quy đổi cho nhau được cho nên nói vật chất và tinh thần là một cách nói để, để chúng ta dễ hiểu với cái người gọi là người phàm thôi đó chứ còn thực sự mà hiểu sâu phật pháp thì sắc hay là à, tâm đều không khác đâu thưa đại chúng đều không khác nó cùng một nguồn hết đấy sắc cũng tức là tâm tâm cũng tức là sắc thế cho nên chính cái thân tứ đại này của chúng ta mà tìm cho đến cùng phân tích sâu xa thì chúng ta cũng chẳng thấy nó là cái gì cả. À, vật chất ấy, truy cho đến cùng nó biến thành năng lượng hết. Đại chúng hiểu không? Đấy, vật chất truy cho đến cùng nó biến ra một dạng năng lượng, một cái dạng đặc biệt. Chứ không phải chúng ta cứ nghĩ là vật chất là vật chất mãi đâu. Phân tử, nguyên tử phân chia mãi rồi thì nó sẽ biến biến thành một cái dạng năng lượng. Cho nên người ta bắn phá hạt nhân bắn phá nguyên tử cuối cùng người ta thấy biến thành những cái dạng sóng dạng năng lượng chứ không phải nó còn là vật chất nữa thưa đại chúng đó để chúng ta thấy lời phật dạy rất là chính xác sắc hay là tâm đều không hai không khác đâu đó thì chúng ta tạm chia vậy thì chúng ta tạm chia thôi thế khi chúng ta gọi là một chúng sinh mà chết thì cái phần gọi là tâm ấy nó tạm thời nó chuyển đi nó là cái phần mà vật tâm nhưng mà thực sự nó cũng là một cái vi tế gọi là vật chất thì không đúng như là một cái phần năng lượng rất vi tế nó di chuyển đi nhé nó sang kiếp sau Đấy, chúng ta gọi là thân thức thần thức sang kiếp sau thế thì thần thức này nó giống như sóng điện ấy thưa đại chúng hoặc là nó giống như khói như xương ấy. như thân của người trời như khói như xương còn thần thức chúng ta nó như sóng điện ấy như là một cái cái từ trường ấy thưa đại chúng nha thế và như vậy thì nó làm sao nó vẫn có cảm nghĩ đầy đủ, nó vẫn có cảm thọ đầy đủ và nó cũng vẫn chịu các cái nghiệp báo đầy đủ. Đó, đầy đủ. Ờ, cho nên ở đây ấy, thì Thầy xin chia sẻ để cho ờ, bạn nam này bạn hiểu thêm nghe về cái chỗ này. Nhé. Và khi chúng ta bỏ thân như vậy thì cái thân sau nó phải chịu cái nghiệp báo. Nếu thân ấy vào trong địa ngục thì chịu những quả báo ở địa ngục. Cho nên một thân cũng có thể đầy trong một cái địa ngục một thân người ấy, nhưng mà tự nhiên người đấy cảm thức là cái thân mình nó đầy trong địa ngục và thân rộng lớn trong địa ngục như thế thì mới bị tra tấn cho nhiều tại chúng thấy không ví dụ như là cái bàn chân mình bé mình dẫm vào tổ kiến ấy, thì chỉ có mấy chục con kiến thôi nó, bâu vào đốt thôi còn bàn chân mình càng to thì tổ kiến nó bâu vào càng nhiều ta càng bị đốt đau Đấy, cho nên cái thân ở trong địa ngục càng to thì càng bị tra tấn nhiều, càng đau, càng khổ. Thế cho nên ai vào địa ngục thì thân nó cũng nở ra khắp cả địa ngục. À, để chúng ta phải chịu đau khổ. Đấy, thì ở đây Thầy lấy một ví dụ này để cho bạn nam dễ hiểu này. Khi bạn ngủ ở trên giường, á, bạn nằm mơ, nghe không? bạn thấy cũng thân bạn cũng bị gặp tai nạn, có khi bạn cũng bị đi vào cái nhà này, trong nhà nó bốc hỏa, nó cháy, bạn cũng bị thấy mình bị cháy ở trong đấy. Phải không? Thế thì lúc ấy bạn có thân không? Ở trong mơ bạn cũng thấy mình bị tai nạn, cũng bị cháy, bị bỏng. Phải không? Thế cái thân trong mơ đấy là cái thân nào? đại chúng thấy không chúng ta có tư duy chỗ này không Đấy. nó cháy cái thân trong mơ còn cái thân ở trên giường này có cháy đâu cái thân nằm trên giường có cháy đâu nhưng mà rõ ràng trong mơ ta thấy mình bị cháy thật và nóng thật luôn nghe không rất là nóng đó thế cái thân ấy là thân nào đấy là cái thân mà thức đấy thưa đại chúng người ta gọi là thân thức thức tâm của mình nó biến ra đấy thì thầy có thể lấy cái ví dụ này để bạn hình dung ra cái thân trong địa ngục bạn nó cũng giống như thân trong mộng của bạn ấy, trong giấc mơ của bạn ấy, nó cũng biến ra như vậy nghe không mà trong giấc mơ thì chẳng phải ta có thân người có khi ta là con chim thế thì cái thân là con chim đấy mà ta biết rõ lúc ấy ta là con chim ừ, thế thì lúc ấy là thế nào à, đấy là do cái thức của mình nó biến ra vậy cái thân ở trong địa ngục là thân thức cái thức này nó biến ra đại chúng nhé đó và nó cũng cảm nhận đầy đủ, tra tấn đầy đủ, đau khổ đầy đủ, không khác. Nghe không? Đấy, thì Thầy xin chia sẻ chỗ này. Đại chúng có hiểu chỗ này không? Nha. Hoàn toàn có thân thật đấy, chứ không phải không có thân ở trong địa ngục đâu để chúng ta trả quả báo. nhé mà cái thân ấy chúng ta cũng cảm nhận đầy đủ như cái thân xác thịt bây giờ. Đó, đấy để trả quả nhé. Thầy xin chia sẻ để bạn à, Nam hiểu vấn đề này.